Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cách thiết lập và cài đặt vân tay chủ trên ổ khóa vân tay. Đầu tiên để cài đặt à, vân tay chủ, chúng ta cần à, phải mở được nắp pin. Phải mở được nắp pin. Chúng ta dùng tu vít ba ke để mở chúng ta gỡ nắp pin ra ở hàng pin đây là hàng pin và dưới chân hàng pin chúng ta sẽ thấy có một cái nút màu đen nút này dùng để reset lại thiết lập lại những à, chức năng của nhà sản xuất chúng ta sẽ ấn giữ lâu khi hiện số 5 chúng ta sẽ nhấn giữ lâu đến khi nào màn hình hiện ra chữ thì chúng ta buông và số 5 nhấp nháy chúng ta chờ khoảng 5 giây nó đã báo hiệu cho chúng ta là khôi phục lại cài đặt của nhà sản xuất bây giờ chúng ta bắt đầu cài đặt vân tay chủ để cài đặt vân tay chủ đầu tiên chúng ta sẽ nhấn phím sao và phím thang ở đây bước admin mode thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu của nhà sản xuất là 1 2 3 4 5 6 và chúng ta sẽ nhấn thăng đây là mật khẩu đầu tiên của nhà sản xuất bây giờ nó sẽ hiện lên chúng ta bốn bốn menu chúng ta sẽ nhập vô menu đầu tiên là admin setting để chúng ta nhập vân tay chủ cái số 1 là app admin là chúng ta thêm vào vân tay chủ là chúng ta bấm số 1 cái này là số thứ tự của vân tay chủ vân tay chủ ở ổ khóa này chúng ta có thể cài được 9 vân tay chủ và giờ chúng ta sẽ nhập số thứ tự của vân tay chủ đầu tiên khi mà bạn làm chậm quá thì nó sẽ thoát thoát ra khỏi ờ, chương trình chúng ta sẽ bắt đầu lại nhập bắt buộc của nhà sản xuất nhấn thang. vô số 1 là phần của vân tay chủ và bấm số 1 nữa là thêm vân tay chủ bước bước enter ID này chúng ta sẽ thêm vào số thứ tự của vân tay chủ giờ chúng ta sẽ cho nó là số thứ tự 01 và chúng ta sẽ nhấn thang giờ chúng ta sẽ đưa vân tay chủ vào khi mà nó hiện lên SID 001 là chúng ta sẽ đưa vân tay chủ vào chúng ta sẽ đưa hai lần bây giờ nó sẽ tiếp tục cho chúng ta là cái vân tay chủ thứ hai nó sẽ hiện lên số 002 chúng ta sẽ đưa vào lần một khi chúng ta làm chậm quá hệ thống sẽ tự động thoát ra và chúng ta sẽ bấm lại sao thang tại vì đầu tiên chúng ta đã nhập được vân tay chủ rồi chúng ta sẽ đưa ngón vân tay chủ vào và add setting chúng ta sẽ thêm vân tay chủ add admin chúng ta bấm số 1 để thêm vân tay chủ bây giờ là số thứ tự là 02 chúng ta nhấn thăng bây giờ chúng ta sẽ nhập ngón thứ hai lần một và nó yêu cầu chúng ta nhập lại lần thứ hai khi S OK là đã nhập xong vân tay chủ bây giờ chúng ta không cài đặt nữa thì chúng ta sẽ bấm sao để thoát ra bây giờ chúng ta thử lại phương tay hình ổ khóa mở là cửa đã mở chờ vài giây để khóa sẽ tự động đóng lại bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa vân tay cách xóa vân tay chủ nhấn sao nhấn thang và chúng ta sẽ nhập vân tay trụ chúng ta vô số 1 để vô phần thiết lập của chủ và ở đây chúng ta sẽ có số 3 là delete admin là xóa vân tay bây giờ mình sẽ xóa vân tay số 2 mình nhập số 02 và bấm thăng và vân tay số 02 đã được xóa chúng ta thoát ra và chúng ta thử số vân tay 02 Ồ, oh. này này là vân tay số vị trí số 01 chúng ta sẽ thử lại nhóm 02 là mình cài ngón cái nhưng mà hiện tại là đã bị xóa khỏi hệ thống và tiếp theo phần trong ờ, cài đặt vân tay chủ xóa vân tay chủ và chúng ta sẽ tới phần thứ ba là phần chỉnh sửa vân tay chủ giống kiểu chúng ta đang cài vân tay số 1 là ngón cái bây giờ chúng ta sẽ chuyển lại vị trí số 1 là ngón trỏ thì chúng ta sẽ làm những bước như sau đầu tiên chúng ta sẽ vô phần setting là sao và thang và nhập vân tay nhập vân tay chủ vào và chúng ta sẽ vô được phần cài đặt và chúng ta sẽ vô phần admin setting là phần cài đặt là bấm số 1 và chúng ta sẽ chỉnh sửa vân tay là mod mod admin là để chỉnh sửa vân tay bấm số 2 bây giờ ngón số 1 mình đang cài là ngón này mình sẽ chuyển thành ngón này và mình sẽ nhập số là 01 mình muốn chỉnh sửa và chúng ta sẽ chuyển thành ngón trỏ nhập lần 1 và nhập lần số 2 bây giờ ngón cái đã chuyển ngón cái ở vị trí số 1 đã chuyển thành ngón trỏ ở vị trí số 1 và hiện tại ngón cái đã mất Để biết thêm thông tin về khóa cửa, bạn có thể liên hệ địa chỉ hoặc số điện thoại bạn cần biết thêm thông tin gì bạn có thể để lại phía bình luận bên dưới mình sẽ trả lời cách sớm nhất nếu bạn thích video hãy like share chia sẻ cho bạn bè và đăng ký kênh để mình sẽ ra những video hay hơn cảm ơn các bạn đã xem